này các bạn mình mua cái họ ờ, cái ờ, máy sủi oxy pin oxy pin phòng khi cấp điện các bạn mình mua cái họ ờ, cái ờ, máy sủi oxy pin oxy pin phòng khi cấp điện thì ở đây nó có ghi là ACDC đua user là hai hai dòi đấy máy sủi oxy pin của hãng Zebo mã là 9950 giá của nó là của mình mua đó nha là 210 rồi rồi à, sau khi à, mình sử dụng được khoảng chừng à, một tuần lễ đó thì mình có một cái chút à, cái chút chia sẻ cho các bạn đây này thì nó ở đây á nó gồm có ba nắp nắp một là tắt nắp hai là mở nắp ba là là nó chạy một chút nó tắt nó mở chạy chúng tắt nó mở nó mới được 32 tiếng trong đó ghi à, trên Shopee rồi đó nói là nó chạy được tới 32 tiếng khi mà mình ở chức năng này nếu mà bạn ở chức năng on á là nó mau hết pin hơn à, còn ở chức năng ờ, chức năng này á thì nó lâu hết pin hơn nó chạy được 32 tiếng hay cổng sạc đầy đủ này bắt qua chức năng thì nó sạc đấy bây giờ mình và <coughs> cái này là cái đồ rẻ tiền thì nó sẽ không có chức năng tự ngắt điện khi xả sạc đầy nhắc lại nha đó nó không tự ngắt điện khi đã sạc đầy có nghĩa là các bạn xài ban đêm đó thì các bạn rút ra đó, các bạn rút nguồn điện ra không sạc ban ngày mình sạc lại Đấy, ban ngày mình sạc lại mình không chạy oxy mình chỉ chạy ban đêm oxy thôi ban ngày các bạn cái máy ờ, lọc nước của mình đó, cái hệ thống lọc của mình nó đã tạo một cái chút oxy cho cá rồi đấy thì khi mà ban đêm đó mình sẽ mà mở chi diện thêm cho cá để phòng người về ban đêm đó. thì cái này nó không có chức năng nói nghe các bạn không có chức năng tự ngắt điện nha các bạn đừng có tưởng nó tự ngắt điện sạc đầy thì các bạn phải rút điện ra rồi về đêm các bạn sử dụng chứ đừng có nghĩ là nó là thần thánh quá không có nha thì hư thì chỉ có 200 210k thôi à, hư 10 cái chắc có môn mà sạc nghiệp luôn ha hư một cái là muốn chết rồi hư chưa tới 10 cái các bạn ha rồi này á thì mình nói trước với các bạn là mình không có bể chứa à, mình không có bể chứa ờ, để mà nuôi cá đẻ cho nên là cái việc ờ, mình phá ổ là cái điều tất nhiên thôi còn các bạn có một cái ý kiến gì nói ừ anh ờ, cá đẻ sao không chịu nuôi sao không ấy bỏ chi nó ổn thì các bạn phải hiểu rằng mình là người chỉ là mình chỉ là Ờ, nuôi cá cảnh để ngắm thôi còn nuôi cá đẻ thì để dành cho những ờ, nhà lai tạo giống những cái chạy giống người ta làm đấy mình chỉ là ngồi đi chơi cho nó mình thấy nó đẹp mình nuôi mình nuôi nó sinh sản được thì mình có nghĩa là các bạn đã đã làm đúng các bạn không làm sai kỹ thuật của các bạn làm đúng kinh nghiệm của các bạn làm đúng thì nước nó nước nó nước nó trong nước nó trong điều kiện sinh sản nó có thì nó mới sinh sản chứ nếu nếu nếu mà nó không có đủ điều kiện thì nó đã chết rồi các bạn nó đâu có sống được còn nếu như vậy nên nó sinh sản nó đẻ được có nghĩa là có nghĩa là để các bạn chăm sóc đúng cho cá thì cá nó mau lớn nó sinh sản nó ăn nhiều nó ờ, không có bị Đấy, không bị bệnh thì nó mới mau lớn thì các bạn cứ việc cho nếu mà các bạn muốn cho cá khỏe mạnh thì các bạn cứ làm giống như mình giờ có bốn bước hàng tuần thôi thì cá nó sẽ khỏe mạnh đó cái thời gian mình chăm sóc nó, nó, nó thời gian mình chăm sóc mình phải dạch dạch vạch ra vạch ra cái kế hoạch riêng của mình để mình chăm sóc những chú cá này chứ không phải là mình đơn thuần là để cho nó chạy lọc như vậy hoài thì nó sẽ không có được đẹp Đấy, không có được đẹp mà nó không có được uh, tốt cho cá không được đẹp có nghĩa là nước nó không trong nhìn nó không đẹp rồi ờ, cá nó bị bệnh nhiễm nhiễm nấm nhiễm này nhiễm kia tùm lum hết Đấy. cá bị cá mà bị bệnh là à, do mình ở dơ khi bằng mình ở dơ thì cá nó bệnh thôi còn về à, sưởi nè về sưởi thì mình nghỉ tắt nghỉ bật luôn rồi mình tắt luôn rồi mình không bật sưởi nữa mình ờ, tại vì ở đây mình có để cái đo nhiệt độ nó là thường thường nó là 30 độ đấy thường thường đó là 29 độ 30 độ là điều kiện lý tưởng điều kiện lý tưởng để cho cá nó sống đấy các bạn thấy ha, điều kiện lý tưởng thì mình khỏi cần bắt sưởi ha mình phải có cây nhiệt độ để mình đo được cái cái lượng cái lượng nước nóng nước trong bể nó ấm đủ để cá phát triển không